đều được ô tô kinh anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái à, lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô kinh anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là chiếc Mazda 6 bản đủ sản xuất năm 2003, 5 chỗ, số sàn máy xăng 2.0. Chiếc xe này à, sản xuất năm 2003 nhưng mà form dáng của nó vẫn rất là đẹp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 mang à, tên của ô tô kinh anh rồi sơn xe vẫn còn à, rất là đẹp rất là bóng toàn bộ thân vỏ vẫn còn rất là căng rất là mọng bốn bánh xe đều được à, trang bị mâm đúc phanh ABS rất là an toàn ra cùng nhìn lại toàn bộ thân vỏ của chiếc xe các cái đường gân chỉ rất là liền mạch Như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước, không hề chạy dịch vụ hay là taxi. Xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ. Đây là cụm à, đèn pha ở bên tài đây. Đèn bi biselon kết hợp với à, đèn halogen còn rất là trong. Đèn siêu mù ở phía dưới gầm đây vẫn còn rất là đẹp, hoạt động rất là hiệu quả. Mặt la răng biển số 68A cùng đèn pha ở bên à, phụ cũng vậy rất là đẹp rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay gì à, là nứt vỡ cả còn đây là cụm bánh trước ở bên phụ này mâm mâm đúc nằm chấu phanh ABS cực kỳ là chắc chắn vẫn là mâm zin theo xe toàn bộ à, cua lốp hộc rè hệ thống giảm sóc quay cận cảnh cho quý vị thấy cũng rất là chắc chắn rất là đẹp vỏ xe cũng còn khá là mới đấy con vẫn còn cái ờ, lớp sần của phần vế ờ, dưới của chiếc xe lớp chống xét cực kỳ đẹp các cái đường khớp nối cực kỳ là khớp khít cùng ờ, bánh xe sau bên phụ đây mâm đúc 5 chấu phanh ABS cực kỳ là an toàn mâm vẫn là mâm zin theo xe quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hệ thống cua lốp phòng rè các cái tấm nhựa vẫn còn rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả đấy quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn vỏ xe cũng còn khá là đẹp còn đây là cánh cửa trước ở bên à, phụ này hệ thống tắp bi quay à, toàn bộ cho quý vị thấy rất là đẹp chốt khóa tay nắm à, mở cánh cửa các cái tấm nhựa cũng rất, rất là sần đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng hệ thống keo chỉ này vẫn còn rất là đầy đủ chốt khóa giòn cao su quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ bản lề không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả bệ lên xuống vẫn còn rất là sần chốt khóa phía sau cực kỳ là chắc chắn hệ thống bản lề có cánh cửa sau cột cũng như là khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả ô tô kia anh cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ Rất là đẹp Các cái tấm nhựa cũng cực kỳ là sần Không hề có dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả Ngay cả cái phần à, bên phía dưới này Phần thường xuyên tiếp xúc với nước Không hề có dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả Hệ thống bản lề Cực kỳ là chắc chắn chúng ta cùng uh, quan sát kỹ hệ thống chốt khóa của cánh cửa sau hàng ghế phía sau đây da ghế đã bọc một cái lớp uh, áo ở bên ngoài hệ thống tắp lô cũng khá là tinh tế và đơn giản trần xe này trần nỉ cũng rất là đẹp rất là căng không hề có cái hiện tượng gì là xù lông cả toàn bộ trần xe trần nỉ rất là đẹp các cái đèn tiện ích ở trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả quay từ phía trước ra phía sau kính chiếu hậu hệ thống vô lăng ba chấu dạng à, trợ lực hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh rất là nhanh rất là sâu xe cũng trang bị một cái à, ổ ờ, DVD 6 đĩa âm thanh khá là hay hàng ghế ngồi rất là rộng rãi thoải mái còn đây là cụm à, đèn ở phía sau này bốn đèn có đầy đủ các đèn vẫn hoạt động rất là tốt rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả điện à, hộp phụ ở bên à, tài cũng vậy dòng mắt Mazda 6 dòng xe của Nhật cho nên là toàn bộ cũng rất là đẹp chúng ta cùng xem à, phần gầm của chiếc xe các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc cũng rất là chắc chắn với chiếc xe này thì à, quý khách mua về để chỉ việc à, sử dụng luôn không cần phải trang bị thêm một, bộ phận nào cả trước khi giao xe cho quý khách thì ô tô Grand đã kiểm tra tất cả các cái bộ phận xe còn chạy rất là tốt rất là đầm phần gầm xe còn cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đây là cốp xe này đấy các cái tấm nỉ ở trên cốp vẫn là zin theo xe nhé cốp rất là rộng hệ thống keo chỉ các cái tấm nỉ các cái nút uh, giữ vẫn là zin vẫn còn đầy đủ keo chỉ của chỗ của cốp xe cũng vậy rất là đẹp các cái cây chống thủy lực của cốp xe à? Đấy, vẫn còn cái tem của hãng sản xuất ở trên ờ, cốp của chiếc xe bên trong ờ, khoang này, khoang cốp này các cái dàn đồng dàn chassis rất là chắc bánh sơ cua cũng là mâm đúc luôn toàn bộ ờ, dàn đồng dàn chassis cũng đã được sơn chống xét vẫn còn rất là chắc chắn khoang ờ, để đồ rất là rộng ta có thể đồ để được rất là nhiều đồ các cái chi tiết ở bên ờ, trong cốp xe cũng vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đấy quay chi tiết ờ, và cận cảnh cho quý vị thấy rõ rất là sáng dàn đồng dàn chassis không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả bánh xe sau ở bên à, tài đây chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều toàn bộ bốn bánh xe đều được trang bị à, phanh ABS rất là an toàn hệ thống hộp xe rất là đẹp cánh cửa sau ở bên tài quay chi tiết cho quý vị thấy rõ các cái tấm nhựa của Tabby rất là đẹp tay nắm mở cửa này các cái à, nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả trơn tru bản lề cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng hệ thống keo chỉ của cánh cửa sau bên tài quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rất là đẹp còn đây là cánh cửa trước các cái à, tấm nhựa tay nắm cửa các cái nút bấm uh, cửa kính điều khiển gương tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy vẫn còn cái tem nhãn của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe rất là rõ ràng chỉ với giá là 205 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí vận chuyển cũng như là phí rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc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 đây vẫn là chìa khóa zin vẫn còn hai chiếc chìa khóa zin nhé đây đây một chiếc nữa này bảng à, cái sổ hướng dẫn sử dụng của xe vẫn còn phải nói là chủ xe có, giữ xe rất là cẩn thận vẫn còn rất là đầy đủ đấy vẫn còn à, chìa khóa zin điều khiển từ xa lốc cửa hai chìa khóa vẫn còn uh, chìa khóa zin của hãng Mazda đấy sổ hướng dẫn các cái uh, tấm nhựa của uh, phần tắp lô rất là đẹp rất là sần không hề có dấu hiệu gì khoan đục hay là nứt vỡ cả hai túi khí ở hàng ghế phía trước dàn CD các cây núm điều khiển dạng núm xoay rất là dễ dàng thao tác cho chúng ta vô lăng à, ba chấu có trang bị hệ thống trợ lực đánh lái rất là nhẹ nhàng Bây giờ chúng ta cùng xem phần máy của chiếc xe này nhé Mazda 6 sản xuất năm 2003 Trang bị cái động cơ xăng 2.0 Cực kỳ là mạnh mẽ Có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử nữa cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đấy toàn bộ dàn máy quý vị thấy rất là khô ráo sạch sẽ không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhất cả máy nổ rất là êm để một lần là nổ liền nắp của cabo các cái tấm nhựa tấm lì vẫn là zin theo xe hệ thống keo chỉ này vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cả hệ thống bát bèo thanh răng đầu xe rất là chắc chắn quay cận cảnh toàn bộ khoang máy à, cho quý vị thấy máy đều HC 16 van có hệ thống uh, trang bị hệ thống phun xăng điện tử rất là tiết kiệm nhiên liệu theo như trải nghiệm của ô tô kinh anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 7 đến 8 lít xăng trên 100 km toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là sạch sẽ không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả máy nổ rất là nhỏ êm ái đây là dòng xe nhập uh, à, 3 cục về Việt Nam uh, lắp ráp và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá xem uh, chiếc xe như thế nào nhé. đấy quý vị thấy thì uh, máy nổ rất là nhỏ tay lái có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng cồn số ra vào rất là nhẹ nhàng êm mượt không có cái hiện tượng gì là sóc số cả hệ thống à, điều hòa làm là lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh vị trí ghế tài xế ngồi cũng rất là thoải mái linh hoạt toàn bộ à, các cái tấm nhựa trong khoang nội thất cũng rất là đẹp khi xe chạy thì có cảm giác rất là đầm xe xe chạy rất là bốc chiếc xe này à, cách âm cũng khá là tốt chúng tôi đang ngồi à, trong xe quay mà tạp âm ở ngoài rất là nhỏ côn số ra vào nhẹ nhàng trơn mượt khi qua những khúc cua thì vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng chiếc xe này có thể nói là cũng có thể phù hợp với ờ, mọi đối tượng kể cả những chị em là phụ nữ cũng có thể điều khiển một chiếc ờ, chiếc xe này một cách ờ, rất là dễ dàng khi xe chạy trên đường trường thì có cảm giác rất là đầm xe máy chạy rất là bốc máy xăng 2.0 phụ tùng của dòng xe này thì cũng rất là dễ dàng tìm kiếm ở thị trường của Việt Nam chúng ta có thể mua ở bất kỳ nơi nào rất là thông dụng đây là dòng xe gia đình chủ xe giữ xe rất là kỹ cái này thì à, chiếc xe này cũng đã ra tên cho ô tô kinh anh rồi cho nên là mọi giấy tờ giấy tờ thủ tục về chiếc xe rất là dễ dàng nhanh chóng Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Mazda 6 sản xuất năm 2003 Máy xăng 2.0 Có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử Mang thương hiệu của Nhật Bản Quý khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy cho tôi Qua hai số điện thoại 0983 457763 Hoặc 085 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé Chiếc xe này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 205 triệu đồng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 cho nên chạy rất là bốc rất là đầm xe hy vọng mà qua cái à, clip này thì à, quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của tôi Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Trân trọng cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.